Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến soi kèo. Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến soi kèo. Trước tiên uh, thì mình xin chúc mừng uh, tất cả anh em trong nhóm cũng như những anh em đã theo dõi kênh uh, Cao Tiến soi kèo uh, ở uh, thời gian bấy lâu nay thì đã theo mình và đã hút được toàn bộ 4 má kèo ở hai trận đấu tại uh, Serie A mà mình đã lên kèo cho anh em ngày hôm qua. Thì đầu tiên là cặp đấu giữa uh, và Sassuolo thì ở trận đấu này mình đã kêu anh em vào hai mã kèo là đội khách uh, Sassuolo được chấp nửa trái cùng với mã uh, tài 2.5 cả trận đấy và trận đấu này đã kết thúc với trận uh, với tỷ số là hòa hai đều thì anh em cũng đã húp full được hai mã kèo trận đấu này và tiếp theo đây là hai mã kèo ở cặp đấu giữa Napoli và Cremonese thì trong trận đấu này mình cũng đã lên cho anh em hai mã kèo là Napoli chấp 0.75 hiệp 1 và chấp hai hòa cả trận thì à, trận đấu đã về với kết quả 3-0 dành cho Napoli và 1-0 ngay trong hiệp 1 với tỷ à, số này anh em cũng đã húp được nửa mâm kèo Napoli ở hiệp 1 và ăn full kèo Napoli chấp 2 cả trận và mình à, muốn nói thêm cho những anh em nào chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi hoặc đang muốn vào nhóm cùng đồng hành với tem Cao Tiến thì cứ liên hệ cho mình gấp qua số Zalo 0963 731 hoặc là Telegram kèo bóng Cao Tiến thì anh em tìm đến mình mình sẽ thêm tất cả vào nhóm cũng như giới thiệu những cái trang uy tín nhất và hướng dẫn trực tiếp cho anh em cách tạo tài khoản cũng như ờ, là cách chơi trên cái trang ấy và thêm một việc nữa là khi mà anh em tự chơi bên trang thì ờ, anh em sẽ không bị mất like mất phí trung gian này cũng như là được tự do ra vào nhiều cái mã kèo mà mình thích và thậm chí là ăn rất cao luôn vì khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò nó sẽ đưa những cái kèo cho anh em ăn rất là thấp so với kèo nhà cái đưa ra trên trang à, ví dụ như là mình cho anh em mã kèo tài 2.5 cả trận giữa cặp đấu uh, Udinese với Sassuolo này thì đấy thì trận đấu này khi mà anh em tự chơi bên trang ấy thì anh em sẽ thắng cược với tỷ lệ là 1.05 nghĩa là anh em cược uh, một củ thì anh em sẽ ăn được uh, một củ lẻ 50k nhưng mà khi anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cõi thì họ cũng sẽ đưa mã kèo tài xỉu 2.5 cho anh em nhưng chỉ ăn ở mức là 0.8 0.9 thôi đấy thì rất là thiệt thòi luôn đúng không và những lúc mà anh em thua thì bên thầu bên cò nó cũng chả mắc cái gì hết còn anh em thắng thì họ lại cắn được một số vốn từ anh em vậy cho nên không có lý do gì mà để mình phải chê bên ngoài cả ok thì mình chỉ nói sơ qua vậy thôi giờ thì quay lại video này thì mình cũng đã lên xong ờ, cho anh em video ờ, soi kèo trận đấu giữa Liverpool với ờ, Everton thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 2 này anh em có thể vào để tham khảo cái mã kèo ở trận đấu này à, và tiếp theo đây giải đấu cúp C1 uh, Champions League tại vòng 18 đã chính thức uh, quay trở lại và mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em hai trận đấu đầu tiên uh, tại vòng đấu này để anh em uh, tham khảo thì uh, vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 2 sẽ có hai cặp đấu được diễn ra cùng giờ thì uh, trận đấu giữa PSG với Bayern Munich và trận đấu giữa AC Milan với Tottenham thì ở video này mình sẽ soi kèo trước cho anh em cặp đấu giữa PSG và Bayern Munich thì ở thời điểm hiện tại dường như là vẫn may đang quảnh đầu với PSG bởi ngay trước ờ, lượt chặn quan trọng tại vòng 18 cúp C1 châu Âu thì ờ, đội bóng thủ đô Paris liên tiếp đón nhận những thông tin không tốt về nhân sự. Thì theo đó thì hai ngôi sao sáng giá nhất là Messi và Mbappe gặp chấn thương và nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở chặng lượt đi vòng 18 này. Với những uh, ờ, mắc mát kể trên ấy thì phần lớn giới chuyên môn châu Âu đã bắt đầu nghĩ tới một kết quả bất lợi thuộc về đội uh, chủ sân công viên các hoàng tử thì hoàn toàn dễ hiểu thôi. Paris đang cho thấy dấu hiệu sa sút về phong độ khi thua cả hai trận đấu ờ, trước Marseille và Monaco mới đây một phần cũng là do ảnh hưởng bởi cơn bão chấn thương đấy với hai trận thua này thì đã khiến cho PSG bị loại tại vòng 16 đội giải cúp bóng đá Pháp này và tại giải đấu ờ, League One thì PSG vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng với ờ, khoảng cách với đối đội xếp sau là Marseille chỉ còn 5 điểm cách biệt mà thôi và PSG bước vào cuộc đối đầu với Bayern tại trận lượt đi vòng 1/8 lần này sẽ thật sự ờ, rất khó khăn cho dù là được thi đấu trên sân nhà. À, vì không chỉ mất các cầu thủ trụ cột như là Leon Messi hay là Mbappe mà thậm chí PSG còn đang có phong độ đi xuống gõ gệt ở các trận đấu gần đây. À, ngoài ra đối thủ của PSG là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch uh, năm nay là Bayern Munich. Khác với đội bóng Pháp, Bayern đang có được sự chuẩn bị ờ, tốt nhất về phong độ khi ba trận mới đây tại mọi mặt trận và đều là những ờ, trận thắng với tỷ số cách biệt trước mọi đối thủ. À, và trước đó Bayern cũng đã từng trải qua chủ trận không tốt với kết quả hòa 1-1 trong 3 trận liên tiếp tại Bundesliga. À, trước các đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều so với Hồng Xám. Đấy nhưng hiện tại sau khi lấy lại được phong độ cùng với uh, những chiến thắng liên tiếp ở các trận đấu gần đây thì đã giúp cho Bayern Munich lấy lại ngôi đầu bảng tại Bundesliga với 43 điểm và hiện tại Bayern chỉ hơn một điểm so với đội xếp sau là Union Berlin với 42 điểm có được sau 20 vòng đấu vừa qua tại uh, giải đấu này. Nhưng riêng tại cúp C1 châu Âu mùa này, Mane cùng đồng đội đang là tập thể uh, có phong độ tốt nhất khi toàn thắng 6 trận tại vòng bảng và ghi đến uh, à, 18 bàn thắng và để uh, thủng lưới chỉ hai lần mà thôi. Nên nhớ uh, nhà đương kim vô địch Đức nằm ở bảng đấu tự thần cùng với uh, Barcelona và Inter Milan à, và xét thêm về lịch sử đối đầu thì lợi thế vẫn đang nghiêng về phía Bayern Munich khi có được 4 chiến thắng và chỉ nhận hai thất bại à, trước PSG 6 vòng đối đầu gần nhất và nhà cái đã đưa ra mức kèo đồng cho hai đội à, trong cuộc đối đầu này nhưng với việc uh, PSG đang có phong độ đi xuống cũng như về tình hình uh, tổn thất lực lượng nên nhà cái đã đưa ra mức uh, 1 ăn 1.06 ở kèo cả trận và 1.03 ở hiệp 1 cho đội chủ nhà. Còn về đội khách Ben thì ờ, có cùng mức ờ, tỷ lệ ăn 0.87 cả chặn và ngay trong hiệp 1. Còn về mức tài xỉu bàn thắng là 3 hòa cho cả chặn và 1.25 ở hiệp 1. Với ờ, các mã kèo này, anh em nên đầu tư vào đội khách Bayern Munich cho mã kèo đồng cả chặn cùng với hiệp 1 vì xét về nhiều mặt cũng như phong độ và lịch sử đối đầu thì mỗi ưu thế hiện tại đều nghiêng về phía hùm xám Bayern và sẽ không có lý do gì để chúng ta phải mạo hiểm để đầu tư vào đội chủ nhà PSG khi mà đội bóng này phải mắc đến hai trụ cột uh, quan trọng bậc nhất của đội bóng à, còn về mã kèo tài xỉu thì anh em không nên vào vì đây uh, mới chỉ là trận lượt đi thôi nên cả hai chắc chắn sẽ thi đấu uh, rất là cẩn thận ấy và không ai muốn mắc lợi thế trước khi bước vào cuộc đối đầu của hai đội uh, tại giai đoạn lượt về và mình sẽ chốt cho anh em hai mã kèo là đội khách BN đá đồng cả trận cùng với hiệp 1 và anh em cũng có thể chơi thêm các mã kèo uh, góc này kèo thẻ phạt và nhiều mã kèo khác nữa về các mắt kèo này khi mà đợi vào chặn thì kèo hạ xuống mình sẽ gửi lên trên nhóm để anh em vào và mình uh, xin nhắc lại một lần nữa là những ai muốn vào nhóm kèo bóng cao tiếng để cùng đồng hành với anh em trong nhóm thì cứ liên hệ mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng và điều kiện vào nhóm thì à, rất đơn giản thôi chỉ cần anh em chơi cùng trang với anh em mình và không cần phải à, chơi qua thầu qua cò gì cả vì khi anh em chơi bên ngoài ấy, qua thầu qua cò thì chỉ nhận được à, các mã kèo đơn giản như là kèo chấp cả chặn này cũng như là mã kèo tài xỉu bàn thắng thôi chưa nói đến việc là mắc like mắc cỏ rồi mắc phí trung gian đủ thứ hết đấy thì mình chỉ nói vậy thôi anh em thích vào nhóm và muốn có một trang riêng để chơi thì cứ liên hệ với mình Ok, mình cũng sẽ kết thúc video tại đây. Anh em xem xong nhớ ấn like cũng như ờ, đăng ký theo dõi kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những ờ, thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Sơ Kèo.